sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ Mẹ yêu con nhất trên đời Nên mẹ cho con những gì tốt nhất Mẹ cho con uống Gen Advance từ khi con 6 tháng tuổi Gen Advance vừa chứa taurine giúp phát triển não Vừa có tipan giúp tăng cường hệ thống miễn dịch Hãy để bé được bảo vệ tốt hơn khi khám phá thế giới quanh mình Con biết ơn mẹ nhất trên đời Gen Advance trí não phát triển trong thân thể khỏe mạnh Abbott chuyên gia hàng đầu về dinh dưỡng